Hello, xin chào quý vị và các bạn. Trong buổi sáng hôm nay Dũng chia sẻ với quý vị và các bạn là hãy dừng ngay sử dụng margin khi thị trường chưa cho phép. À, một số các bạn đã hỏi Dũng là trong thời gian tới nên sử dụng margin như thế nào cho hợp lý. Vậy à, chúng ta nên sử dụng margin trong đoạn này hay không? Hay là chúng ta dừng sử dụng margin khi mà mọi thứ nó chưa đồng thuận, khi mọi cái mà chúng ta thấy rằng là nó chưa cho phép nên nếu chúng ta tiếp tục sử dụng margin tiếp tục mua bán với một cách thiếu trách nhiệm với khoản đầu tư của mình thì chỉ cần trong một nhịp giảm thôi là chúng ta có thể bị thua lỗ à, Dũng nói với anh chị em các bạn đó là gì ạ à? Dũng biết rằng là có, rất nhiều anh chị em khi mà chúng ta đã bị thua lỗ rồi chúng lại được tiếp tục sử dụng margin sử dụng tiền vay của các công ty chứng khoán để gồng lỗ và đây chính là nguyên nhân bị thua lỗ rất là nặng nề với phần lớn anh chị em chúng ta nên ờ, trong video này đánh nó buổi sớm sáng tuyệt vời này thì Dũng sẽ nói với anh chị em đó là gì ạ à, về những cái điều gì tuyệt vời nhất cái điều gì tốt đẹp nhất nhưng tuy nhiên thì cái việc mà mọi thứ chúng ta cần phải cảnh báo kịp thời thay vì chúng ta nói những điều tuyệt vời tốt đẹp trong những buổi sáng đầu tuần này hãy dừng ngay sử dụng margin khi mọi thứ chưa cho phép vậy tại sao chúng ta lại cần phải sử dừng sử dụng margin như các bạn đã biết là nếu bình thường để chúng ta có thể đầu tư thành công thì margin là một trong những đòn bẩy giúp chúng ta có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận trong quá trình đầu tư nhưng cũng đây là một con dao hai lưỡi có thể giúp nó sẽ thể có thể lấy đi toàn bộ tài sản của chúng ta có thể lấy đi toàn bộ những cái gì mà chúng ta đã tích lũy được rất nhiều trong cái thời gian trước đó vậy tại sao chúng ta lại cần phải gì ạ dừng sử dụng margin à, chúng ta cho anh chị em một uh, số uh, các thông tin về để anh chị em có thể nắm rõ được bình thường khi chúng ta bị lỗ đúng không lỗ 5% thì anh chị em cần phải đầu tư và thành công 5,6% chúng ta hòa vốn nếu anh chị em lỗ 10% thì chúng ta phải mất lợi nhuận đủ để hòa vốn là 11% nếu chúng ta lỗ đến bao nhiêu 20% thì số tiền mà chúng ta để hoàn lại là 25% và câu chuyện tiếp theo là nếu chúng ta lỗ đến 40% con số là khủng khiếp rồi thì anh chị em biết là chúng ta cần phải 67% chúng ta mới hòa được cái gốc của chúng ta và nếu ai đã bị lỗ 50 phần trăm thì chúng ta sẽ gì ạ à, mất gần như là hết bởi vì để lấy lại được chúng ta phải mất 100 phần trăm hòa vốn đây là câu chuyện chúng ta chưa sử dụng margin vậy nếu chúng ta lỗ 25 phần trăm chúng ta chỉ sử dụng margin 11 thôi ạ à. anh chị em phải comment nhá lỗ 25 phần trăm mà sử dị, dụng margin 11 thôi ạ à. thì anh chị em chính xác là anh chị em lỗ bao nhiêu phần trăm anh chị em có thể comment ạ à lỗ bao nhiêu phần trăm ạ à? 25 phần trăm nếu chúng ta sử dụng margin 50 50 tức là một một thì có phải là phần lớn chúng ta cần phải lãi được 100 phần trăm mới hòa vốn đúng không ạ đúng không tức là chúng ta đã lỗ được mất 50 phần trăm tài sản chúng ta khi chúng ta lỗ 50 phần trăm tài sản chúng ta thì chúng ta phải lãi 100 phần trăm hòa vốn nhưng đã có rất nhiều người bạn bảo là hãy trung bình giá xuống đi nếu cổ phiếu rẻ thì chúng ta hãy mua nó lên đi bởi vì chúng ta muốn bù đắp những cái lúc mà chúng ta bị thua lỗ trước đó phải không có phải đấy không ạ có phải một số hoặc là chúng ta đã bị một ai đó đúng không họ chỉ mong muốn là gì ạ Dũng không nói tất cả tức là mong muốn chúng ta giao dịch nhiều hơn nên họ kích thích chúng ta hãy mua đi ạ và chúng ta nhét nhét đầu tiên chúng ta ta gì ạ đầu tư chúng ta sẽ gì ạ sẽ margin 20 phần trăm 30 phần trăm 50 phần trăm và đến lúc nào đó cái tỷ lệ nó lên đến 37 nhà mình có thể comment cho ai là ai đã sử dụng margin 37 tức là chúng ta có 300 triệu chúng ta có thể mua được một tỷ bây giờ comment cho Dũng cái nào hãy comment được à? hãy comment thật tâm đi ạ à. Dũng biết rằng là phần lớn chúng ta sẽ gì ạ à? mong muốn gỡ thật nhanh bởi đa phần những người margin tỷ lệ cao nhất là lúc chúng ta đang bị thua lỗ nhiều nhất một số thì có thể một số đã đang có lãi rồi nhưng phần đông chúng ta đang sử dụng margin ở mức là cao khi mà chúng ta bị thua lỗ bởi vì lúc đấy chúng ta muốn gỡ thật nhanh muốn gỡ thật nhanh và đấy là gì ạ à? chúng ta cần phải hiểu rõ ràng à, một số bạn đã bảo là lãi 80 phần trăm à, thế thì bây giờ nếu lãi 8 phần trăm có margin đấy không thì tí nữa chúng ta sẽ phân tích xem là chúng ta nên margin được hay không. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem là câu chuyện ở đây là gì. Tại vì uh, chiến lược sử dụng margin là một chiến lược rất là cần phải học một cách nghiêm túc. Dũng sẽ có video phân tích kỹ để chúng ta có thể sử dụng một cách nghiêm túc. Nhưng nếu chúng ta đang bị lỗ, đang bị lỗ nha, thì việc sử dụng margin nó làm cho chúng ta có thể lỗ nhanh hơn và chúng ta không có cơ hội để lấy lại những cái gì chúng ta đang mất các bạn biết là lỗ 25% rất đơn giản đúng không 25% chỉ cần hai phiên đến 3 phiên là chúng ta lỗ 25% và nếu gì ạ à, 25% đó chúng ta tỷ lệ margin 11 là chúng ta đã lỗ đến gì ạ à, 50% danh mục chúng ta rồi và để lấy lại nữa thì với những anh chị em mong muốn là lợi nhuận khoảng độ 25 30 phần trăm một năm thì điều gì sẽ diễn ra điều gì sẽ diễn ra nếu ta sử dụng 25 muốn lãi được 25 30 phần trăm chúng ta phải mất 3 năm để chúng ta mới hòa vốn khi mà chúng ta gì ạ 3 năm để hòa vốn trong khi đó chỉ có gì ạ ba bốn phiên chúng ta mất toàn bộ số vốn của chúng ta rồi bao nhiêu chị em thấy rằng điều này thực sự là cần phải gì ạ cần phải lưu ý và cần phải xem xét lại hãy quay trở lại trong tâm trí chúng ta hãy viết ra các bạn hãy viết ra lấy những bài toán thật sự cụ thể rõ ràng để xem là tại sao khi mà chúng ta bị margin lớn trong giai đoạn này nó sẽ gì ạ à? là con dao hai lưỡi nó có thể làm cho chúng ta có thể lợi nhuận cao nhưng thực tế giữa lợi nhuận và rủi ro thì chúng ta phải đặt ra cái bàn cân đó là rủi ro sẽ cao hơn lợi nhuận rất là nhiều bởi vì khi tình hình dịch bệnh diễn diễn ra với cái việc mà gia tăng rất là lớn nên để đảm bảo cái việc mà thị trường chạy nước rút hay là thị trường tăng tốc hay là toàn bộ các cổ phiếu lên rất mạnh điều đó sẽ khó thể xảy ra trong giai đoạn này trong khi đó bạn đang sử dụng mức margin ở mức 11 nhưng Dũng biết rằng là khi mà Dũng nói ở đây đã có anh chị em đã sử dụng mức 37 37 anh chị em ạ à, sử dụng mức 37 nếu chúng ta chỉ cần lỗ 10 phần trăm thôi ạ à, là chúng ta lỗ 30 phần trăm và 30 phần trăm thì chúng ta phải mất một con số đáng kể để chúng ta hòa vốn nếu chúng ta lỗ 15 phần trăm thì gần như chúng ta đã gì ạ lỗ đến bây giờ đến 40 phần trăm rồi đúng không 45 phần trăm rồi 15 phần trăm là chúng ta lỗ đến 45 phần trăm rồi và gần như chúng ta cần phải gì ạ? chỉ cần lỗ 15 phần trăm rồi chúng ta đã cần phải gì ạ? lãi gần như 100 phần trăm hòa vốn vậy có ai đã suy nghĩ về điều Dũng đang nói chưa ạ có ai đang suy nghĩ về những điều Dũng đang nói chưa ạ tại vì ờ, Dũng biết rằng là đã có gì ạ group mới hôm trước họ nói với anh chị em là cần phải bán hết ra sau đó đến hôm nay một vài hôm thị trường bắt đầu lên họ nói chúng ta cần phải xúc để mua và điều gì sẽ diễn ra nếu chúng ta là những nạn nhân ai là người chịu trách nhiệm cho toàn bộ số tiền của chúng ta không ai chịu trách nhiệm khác các bạn là người chịu trách nhiệm bạn không thể đổ lỗi cho môi giới không đổ lỗi cho những ai đó phím hàng cho các bạn không thể đổ lỗi cho gì ạ à, hoàn cảnh covid không đổ lỗi cho thị trường không đổ lỗi cho chính phủ không đổ lỗi cho bất cứ ai cả bạn chính là người chịu trách nhiệm toàn bộ hành vi của các bạn hãy viết ra bạn hãy viết ra trên giấy toàn bộ những lý do tại sao bạn cần phải giảm margin lúc này bạn viết ra một cách nghiêm túc dùng tin chắc rằng là bạn sẽ tìm ra câu trả lời Dũng không thể tìm ra câu trả lời cho quý vị các bạn nếu các bạn không viết ra giấy nhưng uh, trước khi uh, Dũng nói uh, một số cái nguyên tắc tại sao chúng ta cần phải giảm margin trong lúc này các bạn biết rằng là phần lớn anh chị em uh, đầu tư chứng khoán chúng ta không tập trung vào những cổ phiếu dẫn đầu chúng ta đa phần chúng ta mua những cổ phiếu penny hôm qua Dũng đã gặp một cái danh mục của một khách hàng của Dũng một học viên mới tham gia thị trường Ờ, bạn ấy cũng tham gia bạn ấy là một trong những nhà đầu tư và cũng là một trong những gì ạ à, nhân viên của một cái ngân hàng hay là một ờ, công ty chứng khoán hàng đầu của Việt Nam nhưng bạn cũng đã mua một số lượng rất lớn các cổ phiếu toàn những cổ phiếu rác bạn đang sử dụng margin ở mức rất là cao vậy với những cổ phiếu rác như vậy margin ở mức cao như vậy và đặc biệt là sử dụng những cổ phiếu ở sàn upcom sử dụng những cổ phiếu ở sàn hà nội thì chỉ trong một phiên thôi gần như bạn có thể lỗ đến 50 các bạn ạ một phiên thôi chúng ta có thể lỗ đến 4 50 trăm nếu chúng ta sử dụng sàn Upcom những cổ phiếu có thể giảm 15 với tỷ lệ margin ở mức cao thì không biết điều gì sẽ diễn ra à, một số anh chị em có thể à, đầu tư ở trong kho đó là chúng ta sử dụng tỷ lệ 110 nếu tỷ lệ 110 thì cần lỗ 10 thôi thì toàn bộ tài sản chúng ta sẽ bị biến mất và gần như về không tại sao chúng ta không bảo vệ số vốn mồ hôi nước mắt của chúng ta lúc này ở à, tại sao chúng ta không nhìn những đứa con tuyệt vời chúng ta mỗi hàng sáng nó cần tiền để cho nó đi ăn à, tiền để học tiền để chúng ta có thể giúp bố mẹ tiền để làm những việc khác nữa và tại sao chúng ta lại mê mẩn lao đầu vào trong lúc mà mọi thứ nó chưa rõ ràng thì ở đây chúng ta sẽ nhìn về góc độ khác đó là khi thị trường các bạn biết rằng là khi Dũng nhìn thị trường không phải là thị trường tiêu cực hay tích cực ở đây khi mà mọi thứ nó chưa có sự đồng thuận rõ ràng các bạn biết là Dũng đang nói là sự đồng thuận rõ ràng các cổ phiếu ngân hàng có thể lấy những cổ phiếu tốt hơn thị trường các cổ phiếu chứng khoán thì nó cũng chưa phải tốt hơn thị trường nó vẫn đang trong quá trình sideways à, nếu mà sideways thì có thể nó giảm có thể nó tăng chúng ta không thể biết được nên nếu chúng ta bắt đáy ở những cổ phiếu gì ạ à, chứng khoán thì có thể rủi ro của chúng ta rất là cao nếu chúng ta có thể bắt đáy những cổ phiếu rất ngân hàng thì có những cổ phiếu nó có thể giúp chúng ta lợi nhuận nhưng có những cổ phiếu thì nó không phải thể mang cho chúng ta lợi nhuận trong lúc này nếu chúng ta đầu tư vào những cổ phiếu ngành thép thì những cái cơ hội nó bị bỏ qua rồi ạ à. có rất nhiều cổ phiếu đã bị bỏ qua cơ hội chúng ta toàn là những người bỏ và rơi bởi vì uh, trong uh, 3 hoặc 2 3 tháng đầu năm Dũng nói với anh chị em là ngành thép hay cổ phiếu Hòa Phát là cổ phiếu đáng để tham gia trong dạng này nhưng nếu chúng ta đã bị bỏ rơi thì không có cơ hội để chúng ta mua hoặc tham gia trong dạng này những cổ phiếu đó sẽ có thể bị rút bỏ nhưng phần lớn nó sẽ chạy nốt chu kỳ nhưng vì chúng ta bị bỏ rơi nên chúng ta không thể đeo bám không thể tham gia không thể mua vào trong dạng này chúng ta sẽ nói về nhiều cổ phiếu khác nữa nhưng nếu các bạn đầu tư cổ phiếu dầu khí thì không có cơ hội nào các bạn có thể chiến thắng được thị trường trong lúc mà cổ phiếu dầu khí đang ở kênh dưới như này nếu bạn đầu tư cổ phiếu bất động sản công nghiệp bạn cũng không thể kiếm được lợi nhuận trong giai đoạn này nếu bạn đầu tư cổ phiếu penny là những cổ phiếu mà chúng ta gọi là những cổ phiếu đầu cơ bởi vì trong lúc này phần lớn các cổ phiếu đầu cơ đã đạt được mức lợi nhuận khá là tốt trong một hai ba tháng vừa qua nên chính vì vậy trong đoạn này là lúc mà cổ phiếu đầu cơ nó đang có xu hướng để điều chỉnh hay chúng ta gọi là đang trong hướng đi xuống nên nếu chúng ta thấy rằng là những cổ phiếu đầu cơ những cổ phiếu dòng chứng khoán những cổ phiếu khoán nó cũng đang là ở mức rủi ro những cổ phiếu gì ạ dầu khí những cổ phiếu Vinamilk à, cổ phiếu gì ạ Vingroup à, cổ phiếu Vinhome và nhiều cổ phiếu khác trong hòng của Vim có thể Vingroup nó có thể tăng một đến hai phiên nhưng các cổ phiếu Vinhome VRE không có cơ hội cho chúng ta Dũng nói một cách tổng quát để phần lớn một số anh chị em đặc biệt là hôm qua Dũng có nhận được rất nhiều uh, cái danh mục của phần lớn những anh chị em học viên chúng ta để Dũng phân tích Tuy nhiên thì trong cái giai đoạn ngắn như này thì uh, Dũng xin phép được phân tích ở trên uh, chat cho chúng ta bởi vì số lượng danh mục của anh chị em rất là lớn nhưng ở đây Dũng muốn nói tất cả anh chị em học viên cũng như là tất cả anh chị em đã nghe theo dõi Dũng trong suốt thời gian vừa qua hãy dừng uh, sử dụng margin trong dạy này dù các bạn đang sử dụng margin với những cổ phiếu các bạn đang thành công chẳng hạn các bạn đang đầu tư cổ phiếu Techcombank thành công các bạn đầu tư cổ phiếu gì à, Hòa Phát thành công các bạn đầu tư một vài cổ phiếu khác thành công nhưng nếu chúng ta sử dụng margin ở mức cao thì thực tế lợi nhuận chúng ta có thể giảm hoặc bay đi trong thời gian rất là ngắn bởi vì sự đồng thuận của thị trường đồng thuận là những cái ngành những cái dòng hoặc là một số các thì à, cổ phiếu đều tuân theo một cái quy luật nhất định nhưng nếu chúng ta nhìn thấy cổ phiếu giảm trong ngành ngân hàng những cổ phiếu đang trong quá trình chạy nước rút như là VP VP Bank đó là ngân hàng Việt Nam thịnh vượng đó là những cổ phiếu đang trong quá trình chạy dồn bạn là những người có thể sẽ bị thua lỗ nếu chúng ta tiếp tục đeo bám hôm trước ở bên ờ, một công ty chứng khoán lớn họ có hội thảo một cổ phiếu này và họ bảo chúng ta là hãy mua đi thì trong cái bà cái bìa cái um, chia sẻ về VSA hôm qua các bạn đã biết là truyền thông họ nói với chúng ta là mua đi nhưng thực tế họ chúng ta mua để chúng, họ bán ra các bạn đã biết điều đó không ạ nếu ai đã xem video của tối hôm qua đó là cơ bản VSA ở ờ, những cái kiến thức VSA các bạn nắm rõ được thì các bạn sẽ thấy rằng là nó là phần quan trọng trong cuộc chơi chúng ta nên đây là họ đã bắt đầu truyền thông truyền thông để lôi kéo các nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia vào truyền thông để cho những đầu tư F0 họ khi họ không biết họ tham gia họ lấy những câu chuyện tuyệt vời của công ty họ mua vào truyền thông để cho những nhà đầu tư cảm giác là đây là những món hời họ mua vào nhưng PVS à, PVB là cổ phiếu cần phải giảm dần tỷ trọng còn nhiều cổ phiếu khác nữa nhưng nếu các bạn đã thấy những cái cổ phiếu chạy nước rút hãy dừng giao dịch và Phát không thể giao dịch lúc này bởi vì nó đã chạy nước rút rồi đang trong quá trình gì ạ à? đi lên cơ hội chúng ta hãy giảm dần tỷ trọng giảm dần tỷ trọng không phải bán một lúc nhưng giảm dần là cách tốt nhất để chúng ta bình an cách tốt nhất để chúng ta thả lỏng à, tâm trí chúng ta cách tốt nhất để chúng ta gì ạ à, chốt lời một cách an toàn cách tốt nhất để chúng ta cảm giác là thoải mái mỗi khi giao dịch hãy đừng đưa cho chúng ta ở một trạng thái ép phải bán hãy đưa cho chúng ta trạng thái ép phải mua hãy xây dựng cho mình kế hoạch à, kế hoạch cụ thể rõ ràng mỗi buổi sáng trước khi giao dịch Dũng luôn luôn làm kế hoạch buổi sáng mỗi khi giao dịch và nếu chúng ta không có kế hoạch trong quá trình mỗi khi giao dịch thì đó chính là chuẩn bị cho cõi chết hãy làm bất cứ thứ gì trong cuộc sống của bạn kể kế hoạch về hôn nhân kể kế hoạch cuộc đời kế hoạch đi làm kế hoạch đầu tư chứng khoán tất cả những cái việc mà chúng ta cần làm hãy cho mình cái kế hoạch trong cái video này à, thực tế Dũng muốn làm một chuỗi video về sử dụng margin nhưng có lẽ là trong một buổi sáng tuyệt vời đầu tuần như này Dũng mong rằng là à, tại sao Dũng lại đưa ra một cái video có thể một cái video này làm nhiều anh chị em không thoải mái nhưng uh, cũng không có gì phải lo lắng cả nhưng hãy dừng và dạ, sử dụng margin hoặc là nếu anh chị em đã sử dụng rồi thì giảm dần tỷ trọng đi ạ à. nếu anh chị em chưa sử dụng thì tốt nhất không sử dụng này ok đúng không ạ bởi vì dũng biết rằng là sẽ có một ai đó bảo các bạn nên sử dụng nhiều đi có một ai đó bảo các bạn nên đầu tư nhiều đi ạ. nhưng phần lớn nếu chúng ta đang bị thua lỗ nặng chúng ta muốn gỡ thật nhanh và đặc biệt là trung bình giá xuống và sử dụng margin thì có thể tránh tài khoản bất cứ lúc nào nên đầu tư chứng khoán là để chúng ta tự do tài chính không phải đầu tư chứng khoán để chúng ta đánh bạc anh chị em nhé đầu tư chứng khoán để cho chúng giúp chúng ta tự do tài chính chứ không phải đầu tư chứng khoán để là chơi những canh bạc sau đó chúng ta bị thua lỗ và dần dần chúng ta lại có những câu nói tiêu cực Dũng biết rằng nhiều anh chị em khi mà Dũng nói cái điều này có thể đánh động chạm đến một ai đó động chạm đến một tổ chức nào đó động chạm đến nhóm nào đó và những nhóm đấy họ sẽ rơi cảm giác là không vui khi mà Dũng nói ra điều này nếu các bạn thấy rằng là thực sự video này có ích thì hãy comment ở bên dưới hãy comment ở phần bên dưới để vị Dũng biết là bạn đang nghĩ gì về những câu video này bạn đang nói gì về video này bạn đang cần những video như thế nào để Dũng tiếp tục giúp cho chúng ta và hãy nhớ là theo dõi uh, vào thứ ba thứ năm thứ bảy những video về VSA video về cơ bản VSA nhưng trong những video đó Dũng sẽ bật mí chúng ta những cái cổ phiếu bật mí chúng ta cách để chúng ta lựa chọn những cổ phiếu tuyệt vời bật mí chúng ta để chúng ta biết rằng là ai là những người đâu là những cái hệ thống đây đâu là những chương trình mà chúng ta cần phải làm cần phải thực hiện tư duy đúng là một trong những cái phần quan trọng nhất để chúng ta đầu tư thành công tư duy đúng là một trong những phần quan trọng nhất để chúng ta có thể trang bị cho mình một hệ thống tuyệt vời hãy sử dụng tư duy đúng bạn phải có một tư duy đúng trước khi chúng ta mới học về kiến thức trước khi chúng ta mới học về gì ạ học về quy trình trước khi chúng ta mới học về những cái công cụ để chúng thành công tư duy sai thì toàn bộ kiến thức của bạn bạn có thể học phân tích cơ bản bạn có thể học phân tích kỹ thuật bạn có thể học cái gì chăng nữa thì bạn cũng là những người thất bại nên hãy sử dụng tuy lưu đúng đầu tiên trước khi chúng ta gì ạ trước khi chúng ta à, tham gia thị trường trước khi chúng ta muốn mua cổ phiếu trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì hãy tư duy đúng trò chơi chứng khoán nó luôn luôn có ba ba trò chơi trò chơi thứ nhất là trò chơi về tâm lý ở margin nó cũng là một trò chơi của tâm lý và hãy sử dụng trò chơi của tâm lý trong thì bất cứ trường hợp nào để muốn giải quyết được trò chơi tâm lý các bạn hãy viết ra tất cả những suy nghĩ của bạn dù là tiêu cực hay là tích cực hãy viết ra giấy đi ạ các bạn viết ra giấy một ngày bạn có bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực suy nghĩ tích cực bất cứ suy nghĩ nào hãy viết ra hãy nhận ra nó hãy viết ra và nhận ra nó đấy là trò chơi để chúng ta giúp cho cái tâm của chúng ta giúp rời cho chúng ta để để những cái gì à, những cái suy nghĩ chúng ta được bình an hơn chúng ta nhận ra vấn đề đó bởi vì nếu chúng ta nhận ra nó thì chúng ta sửa được nó nếu chúng ta không nhận ra nó thì cũng không sửa được nó trò chơi thứ hai là trò chơi của chiến lược trò chơi chiến lược đó là những cái nguyên tắc những cái quy trình để giúp chúng ta đầu tư thành công tất cả những trò chơi về chiến lược là những trò chơi cực kỳ quan trọng nó sẽ giúp chúng ta bước một chúng ta làm gì bước hai chúng ta làm gì bước ba và những trò chơi như vậy nó sẽ giúp chúng ta kiểm soát được cảm xúc và sau khi chúng ta có những trò chơi về chiến lược thì bước thứ ba là trò chơi của hành động trò chơi của làm hãy cắt lót đi hãy gì ạ à, hãy mua những cổ phiếu đúng thời điểm hãy gì ạ à, bán ra khi cổ phiếu đạt đỉnh hoặc trong cái trường trận nó xuống đấy là trò chơi của hành động nếu chúng ta vẫn còn tiếp tục nghe một ai đó mà chúng ta không hiểu trò chơi nó đang gì nếu chúng ta vẫn đang sử dụng margin bởi một ai đó bảo chúng ta mua vào thì hãy xem con người của những người bạn như vậy xem có đáng để chơi hay không Dũng nói cái điều này để cho các bạn biết rằng là chúng ta động chạm đến rất nhiều dạ, rất nhiều anh chị em rất nhiều cái nhóm nào đó nên nếu các bạn thấy là không phải thì Dũng xin lỗi nhưng đây là sự thật sự thật có thể là làm cho chúng ta không vui sự thật có thể làm cho nó mất lòng nhưng hãy gì ạ à, hãy nghĩ đến gì ạ à, nếu họ mất tiền con cái của họ ra sao nếu họ mất tiền thì à, vợ chồng của họ có thể ly hôn ly dị nếu họ mất tiền họ có có gì ạ à, tiền để cho bố mẹ à, khi mà bố mẹ ốm đau hay không nếu chúng ta nghĩ được điều này thì chúng ta không bao giờ ép khách hàng chúng ta không bao giờ khuyến khích khách hàng chúng ta giao dịch margin ở đoạn này các bạn có đồng ý không ạ nếu các bạn đồng ý nếu các bạn thấy những điều mà Dũng chia sẻ thực sự là có ích cho chúng ta thực sự là giúp chúng ta cải thiện được quá trình đầu tư của mình thì hãy để comment ở phần dưới và bạn nào chưa đăng ký kênh của Dũng thì hãy nhớ đăng ký kênh ở tất cả à, thị trường tất cả những à, cái những điều kiện thị trường như thế nào Dũng sẽ gì ạ à? làm những video trực tiếp để giúp chúng ta thay đổi được nhận thức trong đầu tư Dũng là một trong những nhà đầu tư có thể hay là một trong những chuyên gia có thể gì ạ có thể giúp chúng ta trực chiến cho chúng ta bất cứ lúc khi nào thị trường có gì ạ những cái chúng ta gọi là những biến động khi nào thị trường có vấn đề các bạn thấy là khi thị trường đang có những đoạn giảm nó đang có những biến động lớn cũng đều là những người xuất hiện sớm nhất để giúp cho chúng ta hiểu rõ được thị trường hơn À, xin cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn đã lắng nghe theo dõi video của Dũng trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúc các bạn có một tuần làm việc tràn đầy năng lượng, tràn đầy niềm vui và nhớ là hãy ghi hết ra cho mình những cái cảm xúc, những suy nghĩ mà bạn đã thấy trong ngày. Đây là cách để các bạn theo dõi tâm trí. Một lần nữa xin cảm ơn và chúc các bạn một ngày mới thành công. Xin cảm ơn.